Xin thưa Quốc hội, tôi đã ngồi cả đêm để đi đọc, để xem xét từng cái bản ảnh của vụ án Hồ Duy Hải. Có rất nhiều những vấn đề liên, liên quan đến công tác tố tụng tôi phát hiện ra. Hôm nay tôi không muốn nói ở đây, không có thời gian. Nhưng phải nói rằng những sai lầm của tố tụng, sai lầm của tư pháp thì đừng đổ lỗi cho những người như đại biểu Quốc hội là người ta làm dối. Đại biểu Quốc hội phẩm chất không bao giờ đi làm dối đất nước này. Nếu không có đại biểu Quốc hội phát hiện ra những điều đó, không có kiên quyết những vấn đề đó, thì liệu có đồng chí có đàng hoàng để làm không? Cho nên tôi đề nghị như này này, tất cả chúng ta cần phải có một cái sự giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với công tác tư pháp và đề nghị có một cái chuyên đề riêng về giải quyết những cái vụ án nghiêm trọng của tư pháp này.